mùa đã mong người đã có đời chúa cùng chúa có chúa kia nhà nhà cha kia đâu có ý lớn con chẳng đâu lu xia phê đã cùng nhau chưa mòn đường 你，告别我写配写天长。 để chị lưu để chị lưu chị để chị chúa cô lúc chị yêu đi bà chạy cha ơi chị đỡ vì kia cô nhau chú đi kia qua chia đá chia phê chùa chùa có chùa chia ya có chùa chia ya cho chia đồ có y lệ con chân tao lu chia thế ta cùng nhau chỉ mua đồ đồ chia cùng nhau đồ nè có thể qua chia thế chia thiên trái Oh.